nhân này mà có rồi có chuyện là làm thôi thế thôi các gì được ăn này phấn khởi rồi bà cụ già để bố gọi là thôi thôi thế thế thôi chả biết mà học đâu thế thế thôi trí nhớ làm cho hai cái hoa cắm ơn cầu này cả nhá không vợ cũng thầy mà đóng vào cái cầu này nhưng ra đồng là xong là mang ra đóng là xong là phải cầu nhiều chắn rồi cầu quan đấy Ôi lúc kiểu ngày xưa bóng thiên lúc làm hay nóng rồi lúc ơi ôi chứ sao nhà tiến nay nhắc ông thầy đi ông thầy quản như thế nào làm <laughs> đúng bài làm gì thế nắng ghét chứ tối qua nóng đắp chăn rồi bỏ cả chăn ra ờ, sáng nay dậy chưa kịp bỏ hai đứa cháu ăn sáng rồi nấu mì mà ăn rồi đi học mình đi năm rưỡi nhưng mà chưa dậy để con chưa dậy cuối đời bây giờ mới thấy là tháng riêng tháng 2 là mà nóng như tháng tháng tư tháng năm ờ, hôm nay nắng đây, nó báo hôm nay vẫn nắng này ờ, Hôm nay nắng này, bình thường mỗi tháng 2, tháng 3 gì nữa nhưng mấy hôm ừ. tết là nắng là, là như tháng tư tháng năm là bất thường rồi phải nắng mới lên chứ, ừ. nắng nó gọi là mùa xuân nó áp không nắng thì làm sao nó à. lên được năm nay à, lúa cấy sớm mà ấm áp không phải là không được mùa mới nó rét đấy nhá ừ. và ốc ăn mà lúa cấy cấy lại ừ. nó mới được mùa điện thoại chụp vào thôi rồi quay nó máy mấy nữa sang năm làm này mới làm có bài thằng này <laughs> đi đi ừ, mà tóc Ừ, có <laughs> lưu máy gì thì... <laughs> chụp phát là sao cứ thế mà làm ừ, quân tướng thì thầy đến nó đưa thầy đưa cho cái thế là cắm rồi chỉ có không trụ không trụ được chữ của thầy nữa thôi chữ của thầy thì Ê, chữ thầy thì biết nè chữ của thầy thì chi cũng biết là mà đọc ừ. Lúc đâu mà đọc Ui, giảng viên này cầu kỳ lắm Như Trung Quốc rồi một họ, một tên khác nhau Làm sao giống nhau được ừ. Vâng. Đấy, Văn Phú đây này Này không biết là Bác làm thầy bao nhiêu năm rồi? Việt quen. Ông à? Vâng. Ông làm thầy gần 40 năm rồi. 40 năm rồi. Ui, ừ. Lớn lên được hưởng lộc rồi. <laughs> gần 40 năm rồi. Trước đi bộ đội về xong là làm thầy luôn. Ừ. <laughs> này cái cái cái này đi lấy lấy lấy trong đi trong Dạ, cái để đây cũng xong đi ờ, cái này. này mà đi làm nhà nước là cho nghỉ hưu rồi nhá 40 năm là cho nghỉ hưu rồi hưu lâu thì <laughs> hưởng lương ấy. nhưng mà thầy vẫn phải đi thầy vẫn phải đi thầy cơ mà còn lâu bảy trăm tám mươi ngoài tám mươi vẫn đi bà đi vẫn đi không đi được phải chi bây giờ không nhìn thấy ờ. thầy có cái bài đăng ký cho chưa không ngon thì hay là không rồi nào còn chưa hết rồi tí Đúng á cái gì đó còn cũng tàu hơn bảy mươi tuổi thì biết chứ không cần chứ không cần nhắc kính không cần kính đâu mà ờ, á cái đọc báo bình thường mà báo vẫn đọc bình thường tờ thương cái lời lắm rồi tờ thương nó bây giờ trẻ trẻ bốn mươi qua bốn mươi gần năm mươi tuổi là phải đeo kính rồi ờ lớp trẻ thua lớp dài <laughs> bắt thì thua lớp dài biết <laughs> chữ chưa phải đeo kính khác à. còn để đấy là để trong này nó cu vậy vào nó mới ở, ở trên bàn đi rất nhiều trên bàn đi vâng à? vâng vâng Thế là cái chai rượu chú để kia à? để thấy làm được à, chú rất nhiều thì sao à, thấy làm rót vào vào chén đi lấy cái chai này để, trên các bàn ở cái chai đây mới là nói chỉ chịu một cái một cái một cái chai nó ra cho cho cái thì chú cho cái gì biểu kia ra ông phú có biết chữ nho không sao biết rồi rồi chứ chứ chứ chứ rằng biết chứ chứ việt biết còn rốt đặt cắt mai biết nho ông bố biết được biết được một tí còn nhà này thì thường nhiều là ông cậu thôi em cậu em cậu bố ừ. là ông ấy cho thầy mai ông biết một tí ừ, ông bố à ông lưu thì ông họ hoàng thông minh ông ừ. xem là ông học được ngay học lót được ngay ờ, cái họ thông minh cái họ này dốt À, đi vào cái chưa biết đi giải trong biết cứ vào đấy thì có cái chỗ đi giải tương nặng bảy cân <laughs> ờ, ông dậy ông mặc cái áo mà ố cái này bảy cân đấy ừ. <laughs> bảy cân ừ. đứng gần run run mà ông tương ra đây cái này thì nhẹ rồi áo tào tương áo ông vằn ngày xưa nặng lắm nó bằng vải <laughs> mình dệt đi ờ vải vải gì vải vải vải bông nặng lắm trong <laughs> cái cầm cái áo trong cái nặng bảy cân dệt theo bảy cân ừ. Ừ. Mày xong rồi bán sao lại bán mất triệu cắt mắt chắc là bao mắt kém là băng lười đi ù ấy về mà à tí nữa tí thì đi luôn đón bác ra đường bác ngồi rồi ờ, đi đi vào tí xe máy vào tí ai bác bác bình bây giờ bác mắt mắt nó lờ mờ rồi bác lười lười á ừ. mắt kém rồi đi à một tí đã nghe không ừ. chính một cái phi của chúng ta khi chúng tôi không mong vào đây để tạo ra cái này thế là tôi có một cái tính công đại chỉ vậy cái có mấy năm rồi cái cái tổ thế này chính công đại tổ thế là tổ thế là tổ thế là tổ thế là tổ thế là cha thế cha thế cha thế thì để đây cho những cho tình quan cho những chánh tình chương đó chúng ta giáo sư một cái tài một cái chúng ta giáo sư một cái thì đã này vậy nên cái tài nên tất cả những hồ ở cha đi nhưng mà để vẫn cứ đi ở viên đến bảy mươi ba tuổi kia ờ đi thị phấn đến đi thị cánh của biên bảy mươi tuổi các con như cứ đại nam quốc vậy đây thái nguyên thứ là do thì họ từ trà là mấy cô thì đi mà đi nhà ba giờ thì đi đến đây và cũng chúng mình bàn ăn nói đây cứ để chúng tôi

con chỉ chứ con kiên quyết bảo quản sự thế viên con tao chỉ lấy phần thái tử nó quân đại đức tiên công cảnh công hiệu ở hư không bay bay ức phân thân của mình làm đến bá và bóng biết của chúng trang nhiên thiên chính quyết trung liên của một bộ của tv sự chi minh nhau bảo tây kỳ đã làm con được giám mô của đại thái tân hình ban chú thích ca môn phật là thích tam mới trên như lai nam mô tam mới trên như lai nam mô tận không đến pháp giới cảnh giới thật tướng chư phật không phật thân tâm là nhớ cửu địa gia xoa nguyên cứu khổ thấy mắn thêm quay trung chỉ thêm quay trung quan nhân quan nhân chỉ vô trung phù mà cần chùa cái lộ chúng thiên cho quan lộ chúng cái lộ chưa loại như xin được các đẳng cây đám con đám con đám lăng quê chúng cùng các đẳng các đẳng rất là thô hộ cần lý là cha nên một cần lộ chúng thiên cho quan đến chúng các lộ chưa vậy nên xin được các đại ừ, chỉ là hát ba trường ham chính vậy thì hiện tại có tướng có tướng nó của con nó cũng gọi là cha một cái đồng trong dân hôm nay đồng trong tay mà năng cũng chính là các cơ một ra các cá nên một các phụ tạo cũng cho ông vô bếp một cái đồng tư thế của con một cái đồng tư can một chiến một cái đồng trong dân hôm nay đồng trong này mà năng chính một các quan của công tử những thành mà thổ thổ địa tại đại nam quốc thái nguyên tỉnh điện ao để đi báo công sản nên là ơ làm như thôi như một cái một cái thế cho con mà trên căn cũng chịu cái bố mày bố ta khác nhau khác nhau rồi ờ, ăn cùng nhau với mấy cái ở đây nặng ờ, ờ. tăng mà trả tăng cứng ạ chống nhau chúng ta được rồi đây đây mà đi rất là ăn Hãy